thu đến người ơi lặng trong lá vàng rơi trong nước cuốn hoa trôi nghe tiếng gió xa xôi vẫn vang bóng một người người đã đi rồi kìa thu ấy người đi để sao xuyên biệt ly đông tới đến xuân sang năm tháng đến bên tôi ôi tiếc nhớ thơ mộng làm rồi ta lòng